chiều nay lỡ hẹn không về Trường lá che buồn che buồn hơn mấy cội mai già Mà mùa trưng quên mặc áo mới Hẹn hò cha chưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ dù sao anh cũng về mộng sương đã chín đỏ bàn tay nâng yêu hoa cúc bàn tay hân hân giọt nước em có nghe vào trưa bên trong trường nhỏ nắng qua chợt lưa tương và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp anh không biết chừng về lúc nào đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi chừng rồi nay nơi không về thì chuông năm nay chuông che buồn che buồn hơn mấy cồn, mai trà mà mùa sương quên mà áo mới hẹn hò xa chưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mong sương đã chín đỏ bàn tay đang yêu hoa cung bàn tay hắt hắt hắt giọt về đây trong đông từng giọt nắng vàng chợt lướt và mùa xuân đó có em thì trước rất đẹp không biết thương về lúc nào lời tin động đưa theo gió mình mình thương nhau mấy tuổi chừng rồi đông đưa theo gió tương nhau tuổi chừng rồi